Có gì hot xin kính hãy ủng hộ có gì hot bằng cách like, comment, đăng ký và chia sẻ video nhé và chia sẻ video nhé. Bạn đang xem bản tin. Thông tin mới nhất vụ xô sát giữa du khách ngoại quốc và nhóm thanh niên ở Hà Nội. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 10 tháng 7, Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho biết, đội cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra, làm rõ vụ xô sát giữa du khách ngoại quốc với nhóm thanh niên trên địa bàn phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, theo công an quận Hoàn Kiếm, bước đầu xác minh, qua làm việc với anh TQT, sinh năm 1972, ở phố hàng buồm người xuất hiện trong clip cho hay, khoảng 1 giờ 30 phút dạng sáng 10 tháng 7, anh đang đứng hút thuốc tại vỉa hè số 3 hàng buồm, thì thấy hai người đàn ông ngoại quốc có biểu hiện say rượu, giơ ngón tay chế giễu và chửi bằng tiếng nước ngoài, với một nhóm nam giới khoảng 3-4 người Việt Nam đang ngồi tại vỉa hè phố hàng buồm. Lúc này, anh T tới can ngăn thì một người đàn ông ngoại quốc đã đấm vào người anh T, nhưng anh né được. Do bị tấn công, anh T đã dùng ghế ném vào người vị du khách đánh mình. Cùng thời điểm này, nhóm thanh niên người Việt Nam cũng cầm ghế ném về phía người đàn ông ngoại quốc nói trên. Sau ít phút xô sát, hai bên giải tán và không đến công an trình báo. Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội Facebook xôn xao khi xuất hiện hai clip ghi lại vụ xô sát giữa một người đàn ông ngoại quốc và nhóm khoảng 3 người Việt Nam được cho là xảy ra trên địa bàn phường Hàng Buồm. Theo hình ảnh trong clip ghi lại, vị du khách liên tục bị ném chai thủy tinh, ghế nhựa vào vùng đầu. Khi bị tấn công, người đàn ông này đã giơ tay che mặt và tấn công lại một người đàn ông trong nhóm ba người đánh hội đồng mình. Anh T cho biết, trước khi nảy sinh xô sát, hai người đàn ông ngoại quốc này còn xin lửa của nhóm thanh niên để hút thuốc, tuy nhiên không rõ vì sao sau đó hai bên cãi vã, xích mích với nhau. Theo như clip ghi qua đã xảy ra một trận chiến đường phố cực căng tại Hà Nội. Theo nhiều người dân có mặt cho biết, có hai người Tây say rượu liên tục đi qua cả khịa một nhóm người gần đó. Đúng sai thế nào chưa rõ, nhưng trong clip cho thấy những thanh niên thủ đô đã phi ghế, chai, lọ về phía đối thủ. Một trong hai người Tây tạm gọi trong hai người Tây tạm gọi là captain, đã ra mặt solo cân tim và liên tục khiêu khích những người hobbit nóng tính. Có vẻ như captain áo hoa đã nâng mắc phòng thủ, nên chỉ cần đỡ các đòn của đối thủ một tay. Rất khỏe. Các diễn biến, đúng sai thế nào có gì hot sẽ update tiếp cho anh em các thông tin chính xác nhé. Còn bây giờ thì anh em hãy like, subscribe, chia sẻ video để ủng hộ có gì hot với nhé. Cảm ơn anh em nhiều lắm.